nói là mình muốn bắt lỗi người thì phải xét lỗi mình cho nên khi mình thấy do mình có lỗi mình cũng hơi buồn nha nhưng mình xét lại lỗi mình chắc cũng mình cũng có yeah. Dạ. thì thí dụ nó 10 mình cũng năm sáu gì đó thì thôi giờ bỏ qua đi để cho vô nhà vô cửa hay quá rồi Nó ra trường nói thiệt với chú nợ tôi thiếu một đống luôn <laughs> mà đâu dám cho con mình hay là mình thiếu nợ cô không bao giờ biểu con phải cho mẹ ăn trăm hai trăm dạ. năm ba chục gì hết mà nợ thì thiếu cả đống trên này nhiều khi nó lãnh lương nó gửi ngân hàng chứ nó đâu có biết mình ở dưới quê mà tụi con mua nhà mà có đủ tiền không đủ tiền thì mẹ bán đất rồi phụ với tụi con rồi cái ông xã tôi hỏi nếu mà mình sang như vậy thì gửi nó không nuôi là mình thì mình đói thì sao tôi nói bây giờ ông 70 tuổi tôi cũng sáu mấy rồi thì bây giờ tôi hy vọng là tôi nuôi con tôi đến nó ra trường nó có vợ có chồng rồi thì tuổi này mình nó bỏ đói mình chết là vừa rồi thôi bạn cho mẹ một chiếc nhẫn oh. oh. đưa nhau đi muôn nơi tận hưởng giây phút tuyệt vời còn chị chị có nhớ là lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng thì cảm xúc của chị như thế nào không chị là ở sài gòn yeah. Dạ. sanh ra ở sài gòn luôn ba mẹ cũng ở sài gòn luôn thì hồi lúc á, mà quen ảnh thì cũng nghĩ là ừ ở tiền giang thì cũng gần sài gòn thôi nhưng mà lúc đó chưa bao giờ biết tiền giang ở đâu tại vì chưa có dịp về đó yeah. Dạ. về được lần đầu là phải ừ, qua sông qua phà này kia hả mẹ ha qua phà qua sông á rồi phải đi vô trong cái lạy mà đâu có phà vậy. tại vì ở nhà cô làm giường nên ở bên cồn à. ở bên mấy cái cồn đất bồi á dạ lần đầu tiên giống như em được đi du lịch sinh thái vậy đó <laughs> dạ lần đầu tiên gặp cha với mẹ em hiền lắm thì thấy cũng hơi sợ sợ hiền mà sao sợ chị hiền nhưng mà lại thấy có vẻ khó hơi nghiêm nghiêm dạ đó tại vì giống như có thể là mẹ nói là mẹ cảm thấy là mẹ hơi e dè khi mà cưới cho con cưới gái thành phố á yeah. Dạ. là có nghĩa là cảm thấy một cái gì đó là ừ, mẹ cũng lo lo trong lòng đâm ra là sẽ hiện lên cái khuôn mặt á yeah. Dạ. là mình cảm thấy khó ừ. cho nên là thấy cũng hơi sợ sợ yeah. Dạ. nhưng mà cô con gái ở tiền giang với lại con gái ở sài gòn cái phong cách ăn mặc có khác nhau không cô cô thì cái vụ ăn mặc hay là cách ờ, chân diện hay thế nào cô còn thích đấy, dạ. tại vì cô cũng thích ăn chân diện lắm thích làm đẹp ừ, thích làm đẹp là biết rồi đó dạ quá chân diện luôn trời đất ơi tôi nói giờ là biết là chân diện nè dạ. dâu là thấy không trời đất ơi hai mẹ con sáng cái sao chú chú sao không thấy bệnh sáng quá mà nói chung là sinh nhật của tôi rồi là mấy đứa con á nó hùng lại nó cho trời tặng ơi. chứ còn tôi không có biết mua gì hết vậy có chuyện gì mà mẹ chồng chưa hợp với nàng dâu không thành viên trong gia đình đâu có phải là cái nào cũng giữ hết con mình còn không giữ thì huống chi dâu đã là chỉ xui danh xui nuôi con cực khổ gả cho mình rồi mà còn không hợp ra hợp gì nữa thôi em kể cho anh linh nghe nha em là sài gòn ha học uh, ba mẹ cưng lắm luôn á là cho ăn học từ từ nhỏ tới lớn rồi học đại học ra không làm một cái gì hết lấy chồng không biết nấu cơm luôn anh linh biết không <laughs> tới bây giờ gọi là làm dâu 15 năm á hả mà mẹ không bao giờ để cho em làm một con gà nhổ lông gà hay là một con cá là không bao giờ mẹ để cho em làm luôn á mẹ nói con ơi cái tay con đẹp lắm con đừng có làm Trời ơi, vậy trời Tay này là chỉ để đeo hột xoàn thôi chứ không có làm không cá, làm, làm gà. gà gì hết á Tay mình mới làm cá mà Thôi, giấu đi chú <laughs> Tôi nói thiệt với chú, dâu tôi nó kể vậy rồi tôi cũng kể chú nghe dạ. Tại vì ờ, nói là mình muốn bắt lỗi người thì phải xét lỗi mình cho nên khi mình thấy do mình có lỗi mình cũng hơi buồn nha nhưng mình xét lại lỗi mình chắc cũng mình cũng có yeah. Dạ. thì thí dụ nó 10 mình cũng năm sáu gì đó thì thôi giờ bỏ qua đi để cho vô nhà vô cửa hay quá rồi dạ áo này giờ ai sắm với cô cô đẹp quá cô thì cũng mấy đứa con dâu sắm không à dâu này có sắm không nó nó nó, nó dẫn tôi đi mua đồ rồi tôi không tôi không đi cái nó nói chị ơi bây giờ mình làm sao mà mình hốt mẹ được lên xe rồi là em mới chịu đi chứ giờ dạ. quần áo quá trời nhiều đứa này mua đứa kia mua nói chung là giờ tôi không biết quần áo đứa nào mua nữa à. tại vì dâu đứa nào mua tôi ban dâu nó rất là có hiếu mà tôi nói thật chú cái nhân quả nó có rõ ràng bà vợ chồng tôi hồi đó tôi sắm bả cũng từ cái áo dài từ đôi dép hồi đó thì không dám dột thơm nhưng mà giờ dâu sắm dột thơm cho tôi yeah. Dạ. dâu tôi nó cũng lo cho tôi vậy yeah. Dạ. nhiều khi cái chỗ du lịch đó tôi không có muốn đi mà nó đã mua vé sẵn rồi đi qua đất phật ấn độ nè yeah. Dạ. đi qua mỹ nè đi tức này đứa kia là nó mua vé sẵn rồi nó đưa tiền sẵn rồi đứa này trả tiền vé thì đứa kia đưa tiền bỏ túi yeah con tôi là nó thật tình mà nói ba thằng con trai và ba con dâu mà một đứa thằng rể với con gái đều y vậy hết không phải mà đứa này nạnh đứa kia hay đứa kia phải nạnh đứa nọ gì hết bệnh quản gì cũng vậy hãy đứa này lo này đứa kia thậm chí bệnh là lời chứ không có lỗ tôi đang làm vậy đó mà ai nói là tôi bây giờ chị ơi tôi đau bụng đẻ quá bỏ rồi hỏi có tiền không không có tiền thì tôi lấy tiền nhà đi nuôi nhà nuôi người ta đẻ chừng nào người ta rước bệnh viện về thì về đưa rước về trả cho gia đình ta rồi mình mới được về nhà thì giờ hả ngày tết là anh chị em tụ họp lấy nhau thì bây giờ tết về mẹ nấu nướng hết trơn rồi đủ thứ hết trơn cái gì cũng làm hết sẵn hết rồi ừ, sân lá nó rụng ra mình không đứng mình quét được á là phải có mình quét nó không sạch lắm là mình ấy nấy chỗ nó nhanh rụng lắm ừ, em quét chút quét xíu xong bên đây cái là bên ừ, kia là lá Đời rụng rồi Dạ. mà nói chú ra bởi vì nhà tôi rộng lắm chú nội cái sân không là tôi lót hơn trăm thước vậy trời ơi sân vòng vòng nhà không dạ không có là điều tại vì nhà cất rộng hồi xưa cất mình tính mỗi đứa một phòng á chị qua đây với em để để mình hỏi tâm sự về cái chuyện đó đi chị thôi kể chuyện kể chuyện đi tới một hồi nữa là khỏi lấy chồng luôn <laughs> tại kiếm đỏ mắt em ơi dạ yeah. <laughs> từ trước tới bây giờ là có bao giờ chị ờ, hiểu lầm mẹ cái gì làm cho mẹ buồn không công việc của anh chị cũng nhiều lắm ông bà nội phải lên giữ coi chừng hai đứa nhỏ dạ. rồi còn phải coi chừng công ty giùm nữa thì à, hồi trước thì cũng có không phải là mẹ buồn tức là hiểu lầm như là lúc đó con chị còn nhỏ chị với anh đi nước ngoài á thì à, lúc đó nó còn thằng thằng thứ hai á nó nhỏ xíu à nó mới như có tuổi mấy hai tuổi mấy gì thôi yeah. Dạ. thì à, chắc nó cũng khó nó cũng quậy hay gì đó bà nội là dạy nha em không có chiều cháu đâu yeah. Dạ. tức là rất là thương quan tâm nhưng mà thấy cháu nó là có cái gì đó không ổn không đúng là, là phải dạy liền đúng rồi uống nắng liền dạy liền nhưng mà lúc đó là chị về đó là chị nghe kể là hình như bà la cháu nặng dữ lắm la nặng lắm luôn á dạ. tức là làm cái mình bị tự ái tại sao lại đi la con của mình như vậy mà trong khi con của mình nó ngoan như vậy lúc đó là chị cũng khó chịu quá thì chị không biết là có thực sự là có đúng như vậy hay không thì cũng khó chịu đó sau đó một thời gian thì chị cũng ít nói chuyện lại với mẹ có nghĩa là chị biết như vậy xong rồi chị cũng tự ái rồi chị im luôn chị không nói cho mẹ chị biết luôn đúng rồi chị cũng ít nói chuyện lại với mẹ nhưng mà chị không biết là mẹ có biết hay không rồi sau đó rồi công việc rồi này kia bình thường rồi khoảng thời gian nó bẩn đi thời gian lâu sau thì từ từ mình nó cũng nguôi ngoai sau đó mình lại bình thường trở lại vui vẻ trở rồi lại tới thời điểm hiện tại là mẹ có biết chị buồn về cái chuyện đó không hai mẹ chị con đã bao giờ không, tự nói rồi. với nhau cái chuyện đó chưa hay là chị trong chương trình này hôm nay mình mới bộc bạch cái chuyện đó chị nghĩ chắc mẹ cũng không biết dạ. thật ra chị bận á chị rất là bận luôn dạ. mà chị với mẹ chị là hợp nhau rất là hợp cái gì nữa biết không là từ thiện á dạ. tức là chị là kinh doanh tới một cái lúc nào đó là chị muốn chia sẻ với lại cộng đồng chị không có thời gian để làm chuyện đó thì chị gửi tiền về cho mẹ mẹ là người đi làm dạ. mẹ rất là thích cái việc đó đúng rồi ta dạ. nói không quản ngại nắng mưa dạ. em ta nói từ nấu cơm từ thiện cho bệnh viện nè ha cho tới quà tình thương xây nhà tình nghĩa rồi mấy người mà người ta bệnh nan y này kia đó nghèo thì nghèo đó mẹ tới thăm tận nơi luôn mua đồ mua kia cho tiền cho bạc rồi nọ cái việc mà làm từ thiện đó là là từ cái tâm ừ. cho nên là em nghĩ là giống như là trời phật cũng phù hộ cho mẹ có sức khỏe để mẹ đi làm những cái việc đó để giúp đời giúp người cô có biết được do mình có buồn mình điều gì không biết chứ thì tôi nói chú nghe thí dụ như giờ bắt lỗi mình phải xét lỗi bắt lỗi người phải xét lỗi mình yeah. Dạ. mà tôi thì con tôi tôi dạy gắt lắm thành thử ra là cái cái chiều con nít á, thì tôi không không chịu chiều yeah. Dạ. nó thì con nó nó chiều nó chuyện nhỏ nhẹ lắm còn tôi thì phải ờ, thí dụ như cái nào đáng chiều thì chiều không đáng thì mình cũng ngăn dạy cách mỗi người dạy con khác nhau thì nó buồn cũng đúng thôi rồi mình dạy cũng đúng thì mình nghĩ là mình đúng nhưng mà mình đừng nghĩ mình đúng mình sai thì mình mới đúng còn mẹ mình nghĩ mình đúng là mình không đúng mình sai à, với cô thì chắc ờ, cũng không có cái gì để ờ, họ <laughs> ờ, có mâu thuẫn gì hết trơn á thôi uh, mời uh, em gái về đây đi nói chung là lo ăn học đầy đủ thì ví dụ như giờ mấy đứa con mà nó muốn mua nhà thì giờ mẹ thấy là tụi con mua nhà mà có đủ tiền không đủ tiền thì mẹ bán đất rồi phụ với tụi con nó nói vợ mẹ ơi tụi con muốn mở công ty thì đâu có phải mới bằng đầu nếu muốn mở mà có tiền được đâu thì mà trước nó có trăm mình có 10 ngàn thì cũng phải cho vô 10 ngàn phụ thì mình ở sau lưng mình đi tới nó hồi trước nó dẫn mình chứ giờ mình đâu có bắt nó phải là về làm giường với mình được gia đình của mình cũng còn khó khăn rồi là cô với chú phải đi làm để mà nuôi bốn đứa con ăn học vậy đó thì cái khoảng thời gian đó có cực khổ lắm không cô cực lắm chứ cô lúc đó thì không có tiền thì cô đi mua mướn đất thì trong khi đó nhà nước người ta nước đất người ta nhiều đó ta cho mình mướn cho mình mướn cho mình mướn người ta làm thì mình lấy cái công đó làm lời rồi nói chung là cô cũng mở công ty À, nhà máy cô cũng làm chạy mọc cô cũng làm đủ thứ à. cô cũng kinh doanh nữa dạ cô làm nhiều hồi cái thì cô cũng giỏi chứ dạ tưởng đâu bên còn làm ruộng làm vườn không chứ làm vườn làm sao nuôi nổi bốn đứa học làm đại học chú gỗ nữa lúc đó là nó thiệt với chú bốn đứa mà nó đậu hết lên thành phố nó ở đó tôi mướn cái nhà chật hẹp lắm mà một tháng phải bù lên một cây mấy vàng cho mỗi đứa một triệu mà chú biết một triệu hồi đó ba chỉ mấy vàng mỗi đứa mà bốn đứa là một cây máy nếu không có thì mình phải đi vay chứ con mình đâu vay ai được thì mình phải lo làm sao để cho con mình nó có nó học cho tới ra trường thì nói chung là nó cũng biết cái cảnh nhà, nhà quê nghèo khổ nên đứa nào cũng chăm học lắm rồi chăm làm cưới dâu đầu tiên chưa có tiền mua đôi dép để đi cưới dâu vậy hả cô đứa nào học ra trường là đứa đó tự để tiền riêng không cần phải đưa cho mẹ hay gì hết nợ nần thiếu thì mình lo rồi tới khi mà nó cưới vợ mình chưa cho được con dâu một chỉ vàng nữa ừ, dạ. tự nó lo tiền nó cưới nó ra trường nó thiệt với chú nợ tôi thiếu một đống luôn mà đâu dám cho con mình hay là mình thiếu nợ mình dẫn ở dưới quê mình lo mình làm trả nợ rồi cái tiền lương của con mà con nhận lương là nhận lương là để riêng làm gì làm với cô không bao giờ biểu con phải cho mẹ ăn trăm hai trăm dạ. năm ba chục gì hết mà nợ thì thiếu cả đống trên này nhiều khi nó lãnh lương nó gửi ngân hàng chứ nó đâu có biết mình ở dưới quê mà nói chung là con tôi nó rất là thương yêu nhau hồi nãy cô nói là khi nào mà con cần á thì là cô sẽ bán đất để mà lo cho con luôn vậy thì chú có nói gì không cô có nhiều khi mình bán hết đất rồi tới lúc mà con thành tài rồi lỡ như con không có lo lại cho cha mẹ rồi làm sao trời ơi tôi buông đuôi lắm tôi bán đến đổi mà bán xong hết rồi con tôi có nhà rồi mở công ty đồ xong hết còn bao nhiêu cắt đất chia hết luôn đất còn là cắt chia hết luôn sang tên hết luôn làm giấy tờ cho con hết luôn rồi cái ông xã tôi hỏi nếu mà mình sang như vậy thì gũi nó không nuôi là mình thì mình đói thì sao ông lo ông nói vậy tôi nói bây giờ ông 70 tuổi rồi lúc đó chia là cũng 70 tuổi rồi tôi cũng sáu mấy rồi thì bây giờ tôi hy vọng là tôi nuôi con tôi đến nó ra trường nó có vợ có chồng rồi thì tuổi này mình nó bỏ đói mình chết là vừa rồi <laughs> để mình sống chi lâu rồi nó cũng kéo dài cái ông thấy mấy người mà sống bảy tám chục tuổi bệnh hoạn còn khổ hơn nữa ai khổ tôi giúp ai khổ tôi giúp thì tôi thấy là tôi sẽ có rồi tôi nuôi mẹ chồng tôi tôi nuôi cha chồng thì con tôi nó nuôi lại tôi dâu tôi nó nuôi lại à, hôm nay ờ, gia đình ta có một cái vị khách mời rất là bất ngờ dạ một cái sự đặc biệt dạ. mà bây giờ thì trường anh mời khách mời vào nhà nào dạ mời vô đây ạ à. bất ngờ không cô bất ngờ thiệt nãy giờ tôi nghĩ chắc nó không có tới à đây là gái lớn đây là trai út á à gái lớn và trai út luôn mẹ yêu mời con con bỏ mẹ rồi nói chị hai ờ, ở đâu đến đây ờ? dạ em minh quận 10 anh quyền linh còn con út là kiến sư là ở đâu tới dạ em ở ờ, quận ba con cháu thành đạt hết rồi thôi không lên sài gòn nó ở... rước lên rồi không nó rước lên hồi rồi cũng không chịu lên rồi nó mua cái nhà ở riêng cũng không chịu lên nó mua giờ giờ mua cái nhà chung cư để không á lẵng hoa rất là tươi rất là đẹp như vậy thì không biết là cảm xúc của cô như thế nào thấy mừng lắm nãy giờ tôi nghĩ là chắc ờ, nó bận lắm đi không được nhưng mà sau giờ nó đi tới tôi hết sức là mừng dạ yeah. Ừ. <laughs> giận hơi chịu giờ tại là... Dạ. sao khẳng định là không có đi là chị gạt đúng rồi đúng đúng là là bận thiệt con không đi được xong mà giận hồi chiều cũng gọi điện thoại nhưng mà biết biết là giận muốn <laughs> cho bất ngờ người này chắc giận chút rồi ờ, thôi à nhanh lắm ngộ lắm chú ví dạ. dụ như giờ cái cái thằng bác sĩ đó nó mua nhà đầu tiên cái nó mua nhà cái nói giờ mẹ mới bán đất được năm trăm rưỡi triệu thôi giờ con mua đi nó nói trời con đâu có tiền đâu mua nó thì con gán đi rồi thiếu nợ rồi trả từ từ rồi ờ, cái thằng em trọng nhỏ này anh không mua thì em mua vàng cho mẹ à nha mà em gửi ngân hàng rồi là anh không được gốc lại à rồi ờ, cái nó đi kiếm cái sau gặp nó nhà nó giao điện giờ mẹ bây giờ ở nhà này tỷ mốt tỷ mốt mấy chục gì đó mua đi con cái trả giá mua mua rồi cái chị xui với anh xui nói thôi giờ chị xui anh xui cho con mượn mẹ cũng cho mượn <laughs> rồi hai xui gia cho mượn rồi nó cũng thiếu nợ lên đó rồi mua cái là nó mua xong cái là nhỏ này tới nhỏ này mua là chuyện qua còn lợi nhiêu tôi xài nhiêu còn nhiêu cái chuyện qua nhỏ này còn được nhiêu chuyện qua Đấy. rồi tới thằng này mua thì chuyện nữa vậy đó đoàn kết yêu thương nhau ha yeah. Dạ. nó không có giữ lại ví dụ như con ta nó tham thì mình đưa cho nó rồi nó không trả thì mình cũng không lẽ con mình đi đi siết nợ siết nần gì sao mà nó không muốn đưa cho đứa kia thì thôi chứ giờ sao giờ phải không nhưng mà nó yeah. Dạ. nó muốn phải đưa cho em nó có nè nó nói chị ơi em thèm mắm kho lắm cái món mắm kho của mẹ nó thì nó thì biết nấu mắm kho con hai dâu này đâu ở thành phố đâu có biết nấu mắm kho phải nấu rồi múc cho hai đứa là cái mắm kho quẹt đó hả cô cái mắm kho khác mắm quẹt khác ồ gì con cũng không biết luôn Thấy chưa ở đây chưa ăn mắm kho nữa là con ở <laughs> thôi bữa nào con qua nhà cô con ăn mắm kho hỏi <laughs> ừ. cô còn giờ cháu trai rồi gì đâu <laughs> muốn ăn gì thì kêu cô này làm đó nhà con ở nhà, nhà quê cô mai mốt con qua con ăn Rồi mắm hai kho. dâu ở thành phố này không biết nấu mắm đó thì mẹ ơi mẹ bây giờ mẹ con phải lo hai em với em dâu em con thấy con nấu con kho một cái gì con làm gì món nhà quê thì con phải múc hai ba phần còn cái con dâu vợ bác sĩ thì nó ở nhà quê cho nên nó giỏi lắm nó khéo lắm bây giờ cô nói chỉ nhà quê nhà quê mình thấy mình cũng nhột nhột mình cũng nhà quê mà sao nó không có cái dần cái cói gì nữa mờ quá bên đây mờ quá mờ quá cũng nhà quê mà trời ơi trời ơi tao nói nhà quê tao nói sáng rực luôn <laughs> quê hôm nay nó kỳ quá <laughs> tại chú nói vậy tôi hơi ờ, ngại chứ thật sự chú muốn sắm gần 10 cái như vậy còn có <laughs> giờ chú muốn sắm không ghế em này đủ hết á ừ. <laughs> hôm, nào, hôm nào là mời anh Quyền Linh ghé với dạ Thảo ghé Ngọc Châu Âu đi cảm ơn chị nhiều ngày hôm nay để nói về mẹ chồng mình một câu em sẽ nói gì sự nha là rất là thương luôn em không có biết nói không biết cái nói à, cái gì hơn nữa tại vì á hả mẹ là giống như là ừ, một tấm gương vậy anh thương con lắm thương vô bờ bến luôn em chưa từng thấy luôn á mẹ thì không có cho tiền cho bạc gì đâu nhưng mà những cái tí tí tí là mẹ quan tâm mẹ chăm sóc với mình á mình xúc động ghê lắm nhớ hoài nhớ hoài luôn nhiều khi dâu nó không biết đâu vì mẹ thì mẹ giấu cái tình cảm vào trong lòng nhưng mình là chị mà có một mình, mình con gái nên nên mẹ hay tâm sự uh, mấy đứa này mà nó nó nó xanh á mẹ lên nuôi mà không mình nghĩ là chắc không có được mà mẹ chồng nào không phải mẹ mình mình khen nha không được mẹ chồng nào giống như mẹ chồng à, này đâu vì khi mà nuôi mà nó nó mổ á nó không có đi vệ sinh được á mà mẹ khóc tại vì nó nó đau nó đau như thế nào thì mẹ cũng cảm giác là mẹ đau y như vậy đó thì mẹ gọi điện thoại cho mình mẹ nói là con ơi nó nó không có đi được mẹ thấy nó đau quá mẹ mẹ sốt quá trời sốt mà giờ mẹ không biết làm sao con tại vì ruột thì bị la hoài mà con dâu không bao giờ la <laughs> tại vì á, là cái giống như là cái người ta nói là giống như duyên á lúc mà mình sanh hai đứa đều mổ á đứa đầu thì có có có mẹ đứa thứ hai mẹ đi mỹ không có ở nhà cái mẹ đi là đi về là để nuôi nuôi nuôi mình sanh nhưng mà cuối cùng là bị qua bên đó cái chuyến bay rồi bị lúc đó bão gì đó cái ở lại trễ cuối cùng là tới đầy tháng bé thì mẹ mới về dâu thì ở nuôi tháng à. còn gái thì có mấy ngày về tôi <laughs> dâu thì hơi phân bì chút à. có hơi phân bì không chị không không phân bì tại hiểu đó là một trong những con người rất là bản lĩnh luôn ha vừa đẹp vừa nhân từ vừa bản lĩnh phúc hậu chú khen tôi quá được cái lỗ mũi tôi bự không dễ mến dễ mến không nói cái lỗ mũi tôi nó nhỏ lại nó bự quá <laughs> dễ thương chúc mừng đại gia đình chúng ta nhé tràng pháo tay cho ngày, ngày hôm nay <clears throat> cảm ơn gia đình rất là nhiều cảm ơn anh hôm nay thì cảm ơn à, anh. cô con dâu có một cái món quà nào đó tặng riêng cho mẹ mình trong ngày hôm nay mà em muốn dạ có ngày hôm nay thì ừ, tụi con à, có một món quà nhỏ để tặng cho mẹ hôm nay là lần đầu tiên á mười mấy năm trong cuộc đời của con làm dâu của mẹ thấy lần đầu tiên là mẹ nhận được cái món hoa này con có không biết là mẹ có thích hay không <laughs> bây giờ nếu mà tụi con tặng cái gì mẹ là mẹ cũng thích hết dạ thì cái tấm lòng của con giờ một cái gì chút xíu mẹ cũng thích Thế con chọn cho mẹ đó mẹ, mẹ à, xe tay ra <laughs> con tặng cho mẹ một chiếc nhẫn ồ oh. oh con sẽ chỉnh cái ni tay nó lại cho vừa tay mẹ tí xíu con lấy chọn size hơi lớn rồi nhưng mà vẫn chưa vô được <laughs> hy vọng là mẹ sẽ rất là thích <laughs> không cái này vô được con vô được được ha ráng chịu khó chút xíu là vô ha vô được ừ. cô có thích món quà này không cô rất là thích dạ quá trời ông ánh luôn <laughs> à, quà quà quà lớn hay quà nhỏ gì cũng thích à. nói chung đó là cái tấm lòng của con cháu tấm lòng mà dạ, dạ. dạ. lớn gì cũng được à, đó là những cái thành quả những cái món quà giá trị nhất là sự thành đạt của con cháu yeah. Dạ. chứ không phải là những món quà là những bó hoa hay là những cái chiếc nhẫn kim cương như thế yeah. Dạ. mà linh nghĩ rằng là giá trị cao nhất đó là cái sự thành đạt và hạnh phúc của con cháu mình yeah. Dạ. chúc mừng cô vì đó yeah. chúc mừng gia đình mừng gia đình chúng ta cảm ơn người linh cảm, ơn gia đình mình